Hello các bạn đã quay trở lại với kênh của chị em nhà mình Hôm nay chị em nhà mình sẽ làm thứ gì rồi? Hôm nay chị em nhà mình sẽ nấu bánh gạo bên cạnh hồ sen Và mình sẽ nấu trong Ồ. bếp cùng nha các bạn Hồ sen hồ phía sen. sau nha dạ. mọi người, đó rất là đẹp luôn Đó, mình sẽ, mình nấu, sẽ bằng... nấu lẩu tteokbokki, bánh gạo và mì Nấu bằng bếp cùng phải không? Rồi, bắt đầu thực hiện nha mọi người cái giá đâu tại đây và lại tương ớt Hàn Quốc Hàn Quốc ấy ấy cái hũ hũ ớt ừ, gì nữa bơ ừ. mở để hâm hâm cái hũ tương kìa cho vô miếng nước này nó cháy rồi cái khác rồi do do cồn lên đó hũ này là hũ này là cái gì này tương ớt Hàn Quốc rửa ra rửa ra chút nữa rửa ra chút nữa chút bao nhiêu là đủ chút nữa chút nữa chút nữa được nữa. không được sao ok chút tương cà nữa cái này là chiên su nha các bạn thấy chữ chiên su không trời ơi vậy rửa đổ cha đi rửa đây đổ cho nhanh thích bóp được không lên, lên, lên, lên, lên. được không nửa nửa tương cà chủ yếu tương cà được không Xin chào, thơm quá Thêm vô đây một miếng nước Đây là mình... tất cả các thành phần nha mọi người Được Mình đang làm nước Được không? Nước lẩu Bao gồm tương ớt Hàn Quốc, tương ớt Việt Nam và tương cà Việt Nam Và thêm nước lạnh vào Nước nóng, nước nóng Nước, nước, nước, nước, nước, ờ, nước, nước sôi để nguội À, à được, đi gối, đi gối Vì mình nấu lẩu đó, nên mình phải cho nhiều nhiều nước xịt bò thêm miếng nước nữa rồi mình bỏ bánh gạo vô mình trộn lên Ủa sao mì tôm mà nó có con tôm ta Đơn giản mua tôm bỏ vô từ từ bỏ mới gì nha Giờ đuổi ra vô này Và bánh gạo vô Đi mà sao cậu này chào, đi đùm trước á Rửa tay vô Lấy đũa, lấy đũa dính quá Đây còn đũa Đậu rớt gì tắm Đậu này dính gì rồi Thái cái gì ở trong luôn không? Ủa cái này vào nhìn các bạn Cái này gồm ờ, có trứng cút Và cái này là xúc xích chắc ăn được Rồi chá rồi đủ thứ Nói chung là rất nhiều Giờ mình sẽ cho vào Mình cho hết vào wow. oh, oh, oh. Nó rớt ra ngoài một cái Đúng rồi Đúng rồi trời ơi một Xong. nầu một nâu cái nâu nhỏ quá cái nâu mình hơi nhỏ thiệt cái nâu đây là phải thiệt bự à cái nâu lẩu của mình này các bạn thấy hấp dẫn không thật là nhiều nào là chả xúc xích trứng đây là chả cá nha các bạn chả cá viên rất là ngon nhìn nào là hấp dẫn quá các bạn ơi trời ơi đó che chét okay. ừ cái đây chắc cay lắm đây mình nhưng mình không có bơ trái bơ trái nữa là xí hồng mời các bạn đi tham quan hồ sen nhà mình nhé hồ sen nhưng có rau muống nữa hồi giờ mình chưa ăn thứ này không biết bữa nay chị mình nấu có nên ăn cho mấy con bò thì ăn không biết Mình hay là đổ xuống hồ này nghĩ chị mày tờ ra này đất ok mọi người bây giờ mình thương thức thôi các bạn ạ à. Mời các bạn thưởng thức cùng chị em nhà mình nha Dù dài Mình ăn trên nắp thôi Hai chị em nó không đem chén cho mình Này là chả nè Ừ ngon quá Xúc xích Cho Rất là cục, nóng nha các bạn cúc. Vậy... Ăn trên bếp lửa còn đang Chưa cháy vậy không Nên rất là nóng còn cái gì đâu chị em mình nha đây là lẩu bánh gạo à bánh gạo đâu ừ. Rồi. Nóng quá mọi người. Wow, thiệt là hấp dẫn. Thử một miếng mì. Rất là ngon mọi người ơi. Rất nè. Ừ. Em biết sao nóng keo này. Thì đổ nhiều nước quá. Ăn <laughs> đi rồi nó sẽ thấm. Ừ, thấm ừ, dùng tưởng tượng. Rất ngon là dai nha các bạn. rất là ngon luôn. Mình thử một miếng bánh gạo nha các bạn. Vừa dai vừa ngon cái mùi tương ớt này rất là gạo. ngon các bạn này là cha cá này là cá viên chiên này là trứng cút thôi lo ăn đi ông ơi mình cùng đấy <laughs> ngon cam hãy cứ lên lượng nó cái giá lộn rồi ngon quá cây cây nhưng mà ăn cũng ngon ăn dừa nóng quá Vô rất là cay nha các bạn ừ. Thái Thành à, lúc nãy bên mình không Ăn cay quá chịu không nấu rút rồi Trời kỳ bay Cay không cay không Dạ Trứng Không Trứng thì mang trứng Trứng đưa đây Xúc xích có đứt bên cạnh nên gọi là xúc xích đứt không ăn ngầm vô không hít lên nữa vâng. nè nè vô rất là ghiền nha các bạn ừ. ăn ở ngoài này rất là thú vị nha rất là mát nước của em cắm ai uống à nó khí nóng chỉ mùa hầu luôn rồi tại cây quá anh xong lộn cổ xuống ao tắm luôn tao này cây quá cây quá mai nóng quá chứ mới cái cây rồi còn nóng rồi hấp dẫn quá thật là hấp dẫn mục nào đòi mà anh gần hết đây ok mình đã vào ăn thêm một miếng nha mọi người đứng quay phim mà rất là rất là mệt luôn á mọi người tại vì thèm quá nó ra sao tần? ngon <laughs> ngon nha mọi người không cảm giác ngon nữa mình có cay rồi ngon quá sáng ngon bữa giờ mình nấu toàn bằng cây không à má anh em nhà nó toàn lại dân ít ăn cây không à? ăn cây nhiều quá bị mọc mụn đài mặt luôn mọi người quê quá là hấp dẫn chả cá cá dương chả cá cá dương cá dương cá dương Ngồi chứ sáng giờ mình mới qua bên Hàn Quốc mình có ship mặt, order vậy. có mặt từ à, lúc 7 giờ sáng giờ là 4 giờ chiều rồi tụi anh mới bay về tới mình ngon quá quá ngon quá hấp dẫn anh muốn sạch cái nào luôn chưa à? ừ. mọi người nhìn cọng mì này Thánh nó dốc của hai nàng năm trăm hai mươi quá Tôi dốc không? Ngon không nó cháy nè Xuống đầu luôn Vậy nó còn dính với bộ đó, chắc vậy <laughs> Trời, ăn sạch luôn các bạn ơi Đức ăn hơn nhiều nha Đức Quá ngon không Đức Vì nó quá ngon Hết son mọi người ơi, hết son Ngon Không phải ngon mà là quá ngon nha mọi người Nãy làm hai màu đó Cái đó ai ăn hết ăn hết luôn lòng em làm thì em nhận cho nửa <laughs> tăng đang báo cuộc nửa nào phê quá phê không tăng lại bỏ cuộc chơi theo gái cũng rất là cay đó cay với lại uh, ngon mình thưởng thức một cái xoài đây là xoài nhẹ luộc quá đã Thế sao bằng chắc cái đó ấy? thành cái Mời các bạn qua ăn xoài nha mọi người Mời các bạn qua uống nước này nha mọi người Ăn xong rồi mọi người có đi muốn cùng rửa chén của mình không? Rất <laughs> sạch sẽ mọi người ơi Giờ lên trái coi Để Bye bye, mình đã ăn hết rồi nha các bạn Bạn nào có muốn cùng mình đi rửa chén không? Chị em nhà mình kết thúc video nha mọi người Bye bye Bye bye, bye, bye. Giờ thì cho anh em nhà nó đi tắm hồ sen thôi